xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với ST Kit TV Ngày hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình bong bóng, hình con sâu và con sâu con Để tạo hình được con sâu, chúng ta cần có 5 quả bóng 5 màu khác nhau Rồi chúng ta cùng bắt đầu nhé Đầu tiên chúng ta thổi quả bóng màu trắng lên Chưa khoảng 4 ngón tay Chưa lại còn khoảng 4 ngón tay đầu tiên chúng ta tạo một khóa nhỏ đây khoảng tầm hai ngón tay khóa lại nhân này cột lại nha ta tạo một vòng <clears throat> một vòng tròn khoảng bằng hai ngón tay sáu tay bước tiếp theo ta tạo một đoạn ngắn khoảng ba ngón tay ta tạo hai khóa khoảng hai con tay bóp mềm theo các bạn một hai hai này phải bằng nhau em bằng lại rồi chúng ta kéo ra xoắn hai bạn nhé ta làm mắt cầu này chúng ta luồn qua vòng tròn này ok tiếp theo chúng ta thổi quả bóng sang xanh lá cây nhạt chúng ta cũng chừa khoảng chừa khoảng bốn ngón tay 또 quả nhá và một vòng tròn này lớn hơn vòng tròn này một ngón tay bảy ngón tay bảy ngón tay một con tạo tiếp theo một quả nhỏ vòng tròn này quanh vòng tròn này khoảng 7 ngón tay tiếp theo ta thổi quả thứ hai lên thứ ba lên mau không chúng ta cũng chiều khoảng khoảng bốn ngón tay nhỏ đây tiếp tục vòng tạo một vòng tròn này khoảng 8 ngón tay tám ngón tay một quả nho nữa tạo một vòng tròn khoảng tám ngón tay bằng vòng tròn này cái này ta chưa khoảng tầm 6 ngón tay khoảng cuối cùng chưa khoảng 6 ngón tay tắt vào quả quả màu hồng một cái quả nhỏ đây hồi nãy mình tạo là 8 ngón tay bây giờ mình sẽ giảm nhỏ lại 7 ngón tay bảy ngón tay xong tiếp tục giảm nhỏ lại 6 ngón tay và tiếp tục giảm nhỏ lại khoảng làm tốt quá quá sẽ chỉnh sửa con sâu này các bạn nhìn nhá, sẽ chỉnh từ nhỏ đỡ không nhỏ lại sao cái này cho các bạn nhỏ cho nó đều đẩy xuống rồi phần dưa này ta ngắt bỏ nhé kem râu của con sâu râu của con sâu ta thổi một khúc ngắn thôi nha trong này các bạn nhé rồi ta chuyển hơi ra chính giữa rồi ra đoạn giữa nào cầm cầm vào đây cầm sang lại ta chia đôi cái này ra như là và ta cuốn tiếp theo ta gắn cái này vô hai con mắt Rồi, có 对大家谁？ sâu của chúng ta đã hoàn thành rồi con sâu bây giờ chúng ta sẽ làm con sâu con nha đây là con sâu và thì chúng ta tạo sâu con để tạo sâu con chúng ta chỉ cần hai quả bóng thế này nha đầu tiên ta thổi quả bóng màu xanh lá cây nhặt lên ta thổi chờ khoảng 7 ngón tay ta đầu tiên ta sẽ tạo một quả nho nhỏ xíu đây rồi ta lại tạo một vòng tròn khoảng tầm gần năm ngón tay tiếp tục ta tặng một quả nho nhỏ nữa siêu đây khoảng bốn tay thôi cái này ta tạo khoảng tầm sáu ngón tay tiếp tục ta, sẽ tạo một quả nho nhỏ siêu đây nữa cái này quay trở lại khoảng tầm ta vặn một khúc khoảng hai ngón tay và hai quả nho hai quả nho để ta làm hai con mắt nha ta kéo ra còn lại giống như sau mạng nha à? oh. đó đặt chuyển này chưa gấp đôi lại chia đôi nha cũng đã được con sâu con và đây là con sâu con sâu sâu con hai con nha ok chú hề st làm được các bạn sẽ làm được chúc các bạn thành công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn